相爱。 Yeah. mong lì có em trong mơ ê có nhỏ khó tư bỏ tao mua chữ bỏ tao mua tu này qua con lưu